thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em đó thì uh, hiện tại anh em hãy xem qua cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này đây là cái sơ đồ mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em dự đoán thôi nhé cho anh em xem để tham khảo thôi đó trước tiên là cái uh, đội hình của PSG ra sân với sơ đồ là 4132 với cái cặp tiền đạo mà mà chủ công của uh, đội bóng này đó chính là uh, Mbappe cùng với Leo Messi đó bên cạnh đó thì cái bộ ba hỗ trợ cho cặp tiền đạo này đó chính là Guiz cùng với ờ, Solar cùng với Emery đấy thì đây chỉ là những cái ờ, đội hình dự kiến thôi nha anh em đó còn về đội khách Lyon sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của cái thằng Lyon đó chính là Lacazette đó và cái bộ ba hỗ trợ cho cái thằng tiền đạo mang áo số 10 đó chính là uh, Basula cùng với Setki cùng với uh, Aminsa đó thì tiến xin nói lại một lần nữa đây chỉ là những cái đội hình mà chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em uh, tham khảo thôi chứ không có gì là chuẩn ở đây hết nha chắc chắn là trước giờ bóng lần thì cái đội hình này nó sẽ không có bao giờ mà chuẩn xác hết đó nó sẽ thay đổi hoàn toàn ok cho anh em à, thì tiến sẽ không nói nhiều về trận đấu này nữa Ồ, xin lỗi anh em tiến sẽ không nói nhiều về cái đội hình ra sân trong cái trận đấu này à, anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo trước nhá về tỷ lệ kèo nhà cái trước khi mà đến với cái phong độ cũng như lịch sử đối đầu của cho của hai cái thằng này đây thì anh em có thấy này hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như là chủ nhà PSG chấp đổi khách Lyon với mức chấp là 1.25 cùng với 1.5 và một hòa cả trận và tài xỉu trận đấu này là 3.25 ba hòa và 3.5 à, và kèo phạt góc là chín hòa tài xỉu chín hòa cả trận và PSG à, sẽ chấp 2.5 góc trong cái cuộc đối đầu này còn ở hiệp 1 thì PSG cũng có mức chấp góc là 1.25 cùng với mức là tài góc tài xỉu góc 4 hòa ở ngay hiệp 1 đấy còn về cái mã kèo chấp, kèo chấp hiệp 1 cũng như tài xỉu hiệp 1 thì uh, ờ, BSG chấp Berlion ở hiệp 1 với mức chấp nửa trái cùng với 0.75 à, ờ, và 1.25 và 1.5 là cái mức tài xỉu ở trong hiệp 1 nhé anh em thì hiện tại có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi anh em có thể uh, cầm cái trang chơi như tiếng để chủ động vào được nhiều mã kèo nhé mình không có phụ thuộc vào ai hết không nên chơi qua thầu cò để làm gì hết đó chủ động cầm cái trang thích mã nào vào mã đó ok cho anh em thì để cái việc mà để có cái trang chơi nhiêu tiếng bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online để anh em có thể liên kết đến cái trang để nạp rút uh, ờ, cái số vốn cũng như cái số lãi về cái số tài khoản của mình đó chơi rất là bảo mật rất là an toàn nha anh em không có dính líu gì để thông tin cá nhân là nọ hết nên em uh, anh em cứ uh, yên tâm nhé những cái trang mà mà tiến đưa lên thì những toàn là những cái trang mà uy tín thôi tiến sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho anh em cái cách mà chơi trên trang nên anh em đừng có lo mà ngại ngùng không liên hệ cho tiến để làm gì hết đó thì à, những anh em nào mà thật sự đang xa bờ thu tha muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài muốn gỡ gạt đặc biệt là những anh em xa bờ nhé hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiến để được vào cái nhóm của tiến nhé nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí nào từ anh em hết nhưng anh em phải có hai cái điều kiện mới có thể vào nhóm của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn tối thiểu là một hai củ trở lên số 4 vài trăm thì tốt nhất đừng có liên hệ tiếng làm gì hết vì số 4 vài trăm tiếng không thể nào mà giúp đỡ anh em vào đủ các mã kèo được cũng như là dằn lại cái kèo này kèo kia để cho anh em ờ, tránh cái việc thua tha đó một hai củ trở lên thì hãy liên hệ cho tiếng thứ hai là bắt buộc anh em phải có một số tài khoản ngân hàng đó có xài chuyển khoản online để có thể đăng ký một cái trang chơi để chủ động nắm cái trang chơi như tiếng ví dụ như những mắc kèo mà khó vào quá thì anh em có thể ờ, à, nếu anh em tự cầm cái trang anh em tự chủ chủ động cầm cái trang chơi thì có thể để 4 lần 15 20 phút gì đó rồi anh em vào kèo cũng chưa có muộn đúng anh em mình chủ động mà mình chơi banh mình vào bóng giữa chặn luôn cũng được đó ngoài ra còn có kèo kèo gốc kèo thẻ rồi cả hai đội ghi bàn này rồi rất là nhiều kèo dị khác mà chỉ có trên trang mới có thôi đó anh em cần vào nhóm muốn chơi như tiến thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 nhé còn ờ, cái trường hợp mà nếu như anh em không có cái zalo thì anh em có thể liên hệ với tiến qua ba cái đường link đây mỗi trận đấu mà tiến nhận định và lên video cho anh em đều có những cái đường link tiến đỡ dưới phần mô tả của video đây facebook cá nhân telegram fanpage và tiktok thì anh em có thể liên hệ cho tiến qua cái là ờ, link facebook cá nhân này cũng như là telegram hay là fanpage tiến có dán ngay dưới phần mô tả anh em chỉ cần nhắn vào là anh em có thể liên hệ ngay cho tiến nếu như mà anh em không biết những cách liên hệ này anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo của tiến nhé đó mà khi mà anh em tìm đến tiếng anh em cứ gọi trực tiếp cho tiếng để nói chuyện để tránh cái trường hợp mà anh em bị uh, lừa đảo bị những thằng khác nó giả danh tiếng ờ, để để để nó lừa đảo anh em nhé thì hiện tại tiếng cũng bị nhiều trường hợp giả danh tại cái telegram cũng như facebook để lừa đảo anh em đấy cho nên tốt nhất anh em cứ nhận diện cái giọng của tiếng để tránh cái việc bị uh, lừa nhá ok thì uh, anh em cần thì cứ liên hệ cho tiếng tiếng sẽ giúp đỡ anh em thì quay lại với cái video này cũng như cái mã kèo hiện tại trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo tiếng chọn anh em hãy cùng tiếng đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nha đây thì đội hình ra sân tiến cũng đã nói với anh em rồi tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng nhé thì uh, hiện tại BG chính là chủ nhà của trận đấu này và BG đang đứng ở vị trí thứ uh, đầu bảng trên uh, bảng xếp hạng League One với 66 điểm sau 28 vòng đấu với 21 trận thắng 3 hòa và 4 thua ghi được 68 bàn thắng để thủng lưới 28 bàn và hiện tại PSG bỏ xa cái đội thứ nhì là Marseille đến 6 điểm cách biệt và thậm chí là còn thi đấu ít hơn đối thủ một trận nữa cái tệ cái cái phần trăm mà lên ngôi vương của bên ghi ở mùa này gần như là bảy tám mươi phần trăm đúng không anh em cái lực lượng phải nói là rất là mạnh cũng như là những phong độ thăng hoa của PSG thì một cái à, ngôi vương của League One khó có đội nào có thể cạnh tranh với PSG đấy còn về Lyon đội khách Lyon thì đang có được 41 điểm sau à, 28 vòng đấu và xếp ở vị trí thứ 10 anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng có thấy là Lyon cũng khó có thể cạnh tranh vào cái vị trí top 4 tại La Liga hiện tại vì Lyon hiện tại cách cái vị trí thứ năm là Gennet đến 9 điểm cách biệt cũng như vị trí thứ 4 đến 13 ờ, điểm cách biệt rất là khó cho Leon. gần như là Leon chỉ là giữ cái mục tiêu là đứng ở giữa bảng xếp hạng mùa giải này thôi cho nên gần như là trận đấu này Leon sẽ không có cái uh, không có nhiều cái quyết tâm cũng như là cái mục tiêu trong trận đấu này đấy và PSG thì chắc chắn sẽ quyết tâm hơn đó quyết tâm hơn để giành được những cái trận thắng gần nhất để uh, lên đăng đăng cái ngôi vương sớm đăng đăng đăng vương sớm tại cái giải đấu uh, uh, League One đúng không anh em đó để tính thêm nhiều cái chiến thuật cho những cái mùa giải sau đấy thì uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé trước tiên là BSG đó BSG thì đang có phong độ cũng không được tốt cho lắm khi mà đội bóng này chỉ có được 5 chiến thắng và 5 trận thua ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường với một cái hình đội hình phải nói là toàn sao luôn đó Messi rồi Mbappe rồi Neymar những cái cầu thủ có kỹ thuật cũng như là phải nói là hàng đầu thế giới hiện tại với ba cầu thủ đó mà BSG vẫn à, không có được thể hiện tốt ở những trận đấu gần đây đó với cái đội hình như vậy mà thắng 5 thua 5 mấy 10 trận thì có thể nói là rất là tệ dành cho PSG nha anh em và ở ba vòng đấu gần nhất thì PSG phải nhận đến hai thất bại và có và chỉ có duy nhất một cái chiến thắng tối thiểu 2-1 trước cái thằng Brest thôi đó còn lại là trận thua 0-2 trước Bayern ở trận lượt về cúp C1 nè thì sau trận thua này PSG cũng đã dừng chân tại cái giải đấu này đó cũng như là mới đây nhất PSG cũng đã chịu thất bại 0-2 trước cái thằng Genet ngay trên sân nhà của mình luôn đó còn về đội khách Lyon về đội khách Lyon thì có phong độ phải nói là cực tốt ở những trận đấu gần đây đó Lyon đã có tổng cộng là 5 chiến thắng 4 hòa và chỉ nhận duy nhất một thất bại với tỷ số tối thiểu 1-2 trước cái thằng à, Auxerre tại League One mà thôi còn lại là là bất bại cùng với à, các chiến thắng ở các giải đấu à, trên mọi đấu trường luôn đó và ở năm trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì thằng Lyon cũng đã bất bại với hai chiến thắng và ba trận hòa đấy và Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà của PSG cũng như sân khách của Lyon nhé thì trên sân nhà PSG có được 3 thắng và 3 trận thắng và hai thất bại ở 5 vòng đấu gần nhất được thi đấu trên sân nhà một phong độ cũng ờ, khá ổn không đến nổi tệ nha anh em còn về đội khách uh, Lyon cũng cũng tựa như PSG có một phong độ uh, làm khách khá là tốt đó không đến đỉnh nổi tồi tệ khi mà có được hai thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại tối thiểu uh, trên sân khách mà thôi đó và anh em hãy cùng tiến xem thêm một cái ít về lịch sử đối đầu này anh em nhìn vào lịch sử đối đầu có thể thấy là PSG nắm hoàn toàn lợi thế trước Lyon với 3 chiến thắng và một trận hòa ở 4 trận đối đầu nhau gần nhất đó thì với những cái thông số hiện tại anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số khác về cái cuộc đối đầu của hai đội như là 5 trên 6 trận đụng độ nhau cả hai đội đều về mức xỉu góc cùng với xỉu thẻ nha anh em đó đều không có đến ờ, đều có từ 10 góc trở xuống cũng như là có từ 4 thẻ phạt trở xuống mà thôi vì vậy mà anh em có thể đầu tư cho tiến vào hai cái mã kèo này đó và mã kèo là xỉu 4.5 thẻ cũng như là xỉu 10.5 uh, uh, kèo phạt góc đó thì với những gì tiến đã phân tích cũng như mã kèo mà nhà cái đưa đưa ra thì tiến sẽ cho anh em các sự lựa chọn mà tiến uh, ưu tiên hàng đầu đây trước khi mà mà cái mã kèo góc thì tiến sẽ nói thêm về mã kèo góc cho anh em xem này những trận gần đây đối đầu của hai đội thường <coughs> thường ấy xin lỗi anh em tiếng uh, ờ, đang có bệnh trong người nên nói chuyện uh, có phần hơi hơi lấp dấp với bị xuống hơi anh em thông cảm cho tiếng nha thì uh, ở uh, những trận đấu gần đây 5 trên 6 trận này thì đều có dưới 10.5 góc cho nên uh, nhà cá chỉ đưa ra mức góc là chính hòa trận đấu này thôi chứ thường thì trận đấu này có đến 10 góc là anh em có từ 10 đến 10.5 góc nhưng vì xuất hiện quá ít góc nên nhà cá chỉ đưa ra mức góc ở trận đấu này đó là chính hòa cho cái kèo góc chuẩn thôi đó cho nên uh, trước khi mà anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo xỉu gốc anh em cũng nên cân nhắc nha vì với à, cách biệt chỉ là 9 góc cùng với 10.5 góc thì nó cũng hơi khác biệt với nhau lắm tuy chỉ có một góc nhưng mà rất là dễ để cho anh em thua tha trong các mã kèo này đó thì với những gì tiến đã phân tích cũng như là cái mã kèo hiện tại thì tiến lại ưu tiên cho anh em vào cái mã xỉu thẻ hơn anh em cứ đầu tư tư cho tiến vào cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 cả chặn ok cho anh em cái mã kèo xỉu thẻ nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều cũng như là anh em có thể đầu tư thêm cho Tiến vào cái mã kèo là BSG chấp 1.25 cả chặn đấy vì cái đội hình phải nói rất là mạnh à, thì bsg tiến nghĩ sẽ có một chiến thắng trận đấu này nếu như hay đen thì thắng cách biệt một bàn anh em sẽ thua nửa mâm nhưng tiến sẽ cho anh em một mã kèo để anh em dần lại cái mã kèo tỷ số trận đấu này để tránh cái việc thua tha đó ok thì chốt lại là có ba mã kèo mà tiến cho anh em trận đấu này thứ đầu tiên là xỉu thẻ 4.5 ft đó mã kèo thứ hai là anh em vào cho tiến là mã kèo bsg trừ 1.25 ft mở kèo thứ ba là anh em dằn một ít tỷ số dằn một ít vào tỷ số là B, BSG 21 đấy ok cho anh em tiếng ghi rất là rõ ràng nhá không có gì mà phải anh em phải uh, khó hiểu về các mã kèo này hết tiếng ghi rất là rõ ràng cho anh em luôn ok cho anh em đầu tiên là anh em đầu tư cho tiếng vào mã kèo xỉu thẻ 4.5 trận đấu với BSG với uh, Lyon thứ hai là vào cho tiếng mã kèo là BSG BSG được chấp uh, đây BSG là chấp 1.25 cả trận đó thứ ba là anh em dằn một ít dằn một ít thôi nhé vào cái tỷ số là BSG thắng chung cuộc 2-1 đó để tránh cái việc tru tha đúng không nếu như mà anh em uh, Trận đấu này về 2-1 anh em sẽ thua nửa mâm mã kèo này nhưng ngược lại anh em sẽ thắng được mã kèo tỷ số với mức là bỏ 1 ăn 7.7. Đấy, anh em chơi như tiếng thì mới tránh được cái việc mà thua tha. Thì Tiến cũng nhắc lại đây chỉ là những cái mã kèo mà Tiến nói cho anh em tham khảo trước trận đấu thôi Vì Tiến chưa có nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội Đổi như mà thằng bsg này nó đưa ra cái đội hình là là không có Messi hay Pepe gì đó hoặc chỉ có một trong hai thì nó cũng sẽ không có được nhường nhuyễn như là đưa cả hai vào trong sân luôn đúng không anh em và chưa biết là Neymar có vào sân hay không nữa đó vì uh, thông báo thì Neymar bị chấn thương đi nhưng mà chưa chắc là trận đấu này Neymar sẽ không thể ra sân đúng không trường nào mà có cái đội hình chính thức anh em mới nhận định cũng như là phân tích được cái trận đấu nó kỹ càng hơn đó thì đây chỉ là những mã kèo mà tiến đẩy lên cho anh em tham khảo thôi còn muốn chuẩn hơn thì tốt nhất cứ vào cái nhóm của tiến trước giờ bóng lăn tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn nhất lên trên nhóm cho anh em chơi để anh em gỡ gạt để anh em vào bờ tránh cái việc thua tha ok cho anh em thì ờ, để vào nhóm của tiến tiến xin nói lại một lần nữa thứ nhất anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online có xài cái chuyển tiền online cái internet banking ấy để cho có tiếng có thể hướng dẫn cho anh em là đăng ký một cái trang chơi chủ động cầm cái trang như tiếng đó chủ động cầm cái trang như vậy nè chơi không bị lỗ like không phải cần báo qua qua thầu qua còi hết chơi cũng ăn thắng thua cũng chẳng ai biết không có phiền tới ai rất là an toàn luôn đó thứ hai là anh em phải có một cái số vốn ít nhất cũng một đến hai củ trở lên đó còn cầm bài chăm tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng mất thời gian của hai bên tiếng nói thẳng là như vậy nhá đấy thì ok anh em cần thì cứ liên hệ ngay cho tiến số zalo của tiến thì là 0963 731 346 ở phía dưới các video này đấy thì anh em yêu quý tiến thì hãy thể hiện á, bằng cái cách là để lại một cái lượt bình luận về cái tỷ số của cái cặp đấu này tiến sẽ lựa chọn ra những anh em nào mà uh, đưa ra cái dự đoán mà chứng chính xác nhất cũng như là chuẩn nhất tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt ok cho anh em cũng như là là anh em ấn like cái video này và đừng quên là để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh